Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất hai mặt tiền Ngô Thị Sĩ, phường 4, diện tích 50m2, sổ chung nông nghiệp, hướng đông và tây, đường ô tô, cách trung tâm 3 km, khu dân cư, view cao thoáng mát, giá 750 triệu. Nhà Ngô Thị Nhậm, diện tích 103m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường xe máy 2m, cách đường ô tô 50m, kết cấu, một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, sân rộng, cách trung tâm 3 km, gần trường học, bệnh viện, chợ, giá 4 tỷ đồng. Đất hai mặt tiền Trần Văn Côi, diện tích 520m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Nam và Đông Nam, đường ô tô, cách sân bay Cam Ly 500m, cách Hồ Xuân Hương 3 km, giá 3,5 tỷ đồng. Ba lô đất Xuân Thọ, diện tích 110m2, 116m2 và 130m2, sổ riêng xây dựng. Lô 2 và 3 hiện đang là phòng chợ kinh doanh, đường nhựa ô tô, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 10 km, gần chợ, trường học, cây xăng và các tiện ích khác, giá 3,5 tỷ mỗi lô, 10 tỷ ba lô. Đất hẻm Lý Nam Đế, diện tích 2.139m2, sổ trung nông nghiệp, hướng Tây Bắc,